Quy mô nghiên cứu là khoảng 77,46 ha, Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 45,296 ha, có ảnh hưởng đến khoảng 3.500 người dân tại khu vực, chủ yếu thuộc địa bàn phường Quảng An và phường Tứ Liên. Với mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng khu thương mại, dịch vụ, khách sạn phục vụ du lịch nghỉ dưỡng, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy hoạch hiện hành, kết nối không gian ngầm đô thị, bãi đỗ xe ngầm, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung theo quy hoạch của thành phố, cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bổ sung bãi đỗ xe, bảo vệ môi trường sinh thái mặt nước Hồ Tây và môi trường khu vực, kiểm soát các công trình xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, bảo tồn, tôn tạo và khai thác các giá trị đặc trưng về văn hóa, cảnh quan, mặt nước Hồ Tây, Hồ Đầm Trị. Trong đó, trên mặt Hồ Đầm Trị sẽ xây dựng một nhà hát opera quy mô lớn đẳng cấp quốc tế, tiêu chuẩn cho thủ đô. Công trình này sẽ được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của thành phố trong suốt quá trình thiết kế cũng như thi công và vận hành công trình. Việc thi công nhà hát lớn được tiến hành trên cơ sở, đảm bảo không lấp hồ, ảnh hưởng đến bề mặt nước hồ, thi công trên cơ sở nạo vét lòng hồ, làm sạch hồ để đảm bảo hiệu ứng cho thiết kế mái vòm của nhà hát, Thiết kế của nhà hát được cân nhắc trên cơ sở đảm bảo gia tăng mỹ quan và không gian cảnh quan trong khu vực. Công trình nhà hát kiến trúc hiện đại với mái vòm lấy cảm hứng từ những con sóng hồ Tây. Việc xây dựng nhà hát opera được ví như kiến tạo một hòn đảo âm nhạc giữa khung cảnh hồ Tây thơ mộng, thực hiện hóa khát vọng của người dân thủ đô về một công trình nhà hát xứng tầm, một biểu tượng mới của thủ đô trong giai đoạn hiện đại. Công nghệ thiết kế độc đáo nhất của nhà hát Opera Hà Nội chính là kết cấu vỏ mái vòm cực mỏng với độ dày chỉ dao động từ khoảng 200mm đến 600mm. Nếu thu nhỏ nhà hát lại bằng một quả trứng, vỏ mái vòm còn mỏng hơn cả một lớp vỏ trứng. Ở trong lớp vỏ mái vòm còn được hoàn thiện bởi một lớp bổ sung không chịu lực với khả năng cách âm đặc biệt. Thiết kế vỏ mái vòm siêu mỏng này không chỉ tạo nét đẹp thanh thoát, độc đáo cho nhà hát tạo không gian thoáng mát giúp hút gió tự nhiên từ các khu vực sảnh để không cần phải sử dụng điều hòa, mà còn giúp cho những trải nghiệm âm thanh trong các buổi trình diễn âm nhạc được lọc âm tốt nhất, một trong những yêu cầu tối cao dành cho những nhà hát tầm cỡ quốc tế. Nhìn từ bên ngoài, mái vòm cong tự nhiên, nhưng thực tế lại là kết quả của một quá trình nghiên cứu rất chuyên sâu của các kiến trúc sư từ các mô phỏng sinh học kết cấu của xương, vỏ ốc, sọ chim hay các nghiên cứu về các gân lá của hoa súng nổi trên mặt nước. Kết cấu vỏ mỏng này đã được kiến trúc sư của công trình nung nấu ý tưởng từ 40 năm trước, thời điểm mà kỹ thuật xây dựng chưa phát triển để đáp ứng được thiết kế đỉnh cao này. Ngày nay, khi kỹ thuật máy tính và kỹ thuật xây dựng phát triển, kiến trúc sư của công trình đã có thể tự tin thực hiện hóa ước mơ tại công trình nhà hát Opera Hà Nội. Không chỉ có vỏ mái độc đáo bậc nhất thế giới, nhà hát Opera Hà Nội còn được ứng dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật tân tiến. Toàn bộ tường của khán phòng chính được trang bị hệ thống các tấm acoustic có thể vận hành bằng cơ khí. Với mỗi loại hình sầu diễn khác nhau, các tấm acoustic sẽ được điều khiển đóng, mở, lên xuống theo các hướng và vị trí khác nhau. Từ đó, đảm bảo độ phản xạ âm, hút âm và thời gian âm vang phù hợp với yêu cầu của từng chương trình nghệ thuật. Đây là hệ thống chưa từng có tại Việt Nam và cũng không có nhiều nhà hát trên thế giới có được. Hệ thống này sẽ đảm bảo nhà hát có thể là không gian trình diễn hoàn hảo nhất cho tất cả các loại hình nghệ thuật như opera, hòa nhạc, ballet, lễ hội âm nhạc, hội thảo với âm thanh tự nhiên nhất. Các không gian chức năng chính của nhà hát cũng được các kiến trúc sư nghiên cứu kỹ lưỡng với sảnh lớn, khán phòng opera, khán phòng đa năng, không gian phụ trợ, Tất cả đều được liên kết với nhau một cách hoàn mỹ. Nếu vẽ một đường tròn bao lấy mỗi không gian chức năng và sau đó tại mỗi đường trong dựng lên một hình bán cầu thì các hình bán cầu sẽ giao nhau thành một hình dáng của vỏ mái. Từng chi tiết thiết kế của nhà hát đều được tính toán một cách chi tiết, tỉ mỉ để mang lại hiệu quả cao nhất về cả kết cấu, cảnh quan và trải nghiệm nghệ thuật. Công trình sẽ đóng góp nâng tầm Hà Nội thành điểm đến của những sự kiện văn hóa hàng đầu của thế giới, nơi giới nghệ sĩ khắp năm châu bốn biển đến để biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa. Cha đẻ của ý tưởng độc đáo này là kiến trúc sư huyền thoại và tài hòa Renzo Piano người Ý. Theo tiết lộ của đơn vị thiết kế, công trình nhà hát bên Hồ Tây có quy mô khoảng 13.578m2 với khán phòng opera có sức chứa 1.822 chỗ, Đồng thời, có nhiều khán phòng đa năng, 1.000 đến 2.000 chỗ ngồi, phục vụ mục đích tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn. Theo kiến trúc sư của công trình, hòn đảo âm nhạc này không chỉ là nơi biểu diễn nghệ thuật, mà còn là điểm hẹn văn hóa, vui chơi, trải nghiệm thường xuyên của người dân và du khách. Bên ngoài nhà hát, hệ thống không gian công cộng bao gồm có nhà triển lãm, khu ẩm thực trải dọc theo trục giao thông chính, và kết thúc ở quảng trường trung tâm sát mép hồ. Bên trong nhà hát, một loạt các phòng chức năng như phòng tập nghệ thuật, thư viện, ở tầng trệt hay bảo tàng, nhà hàng nhỏ có tầm nhìn bao quát toàn cảnh Hồ Tây được bố trí ở các tầng cao. Nói về việc xây dựng công trình này, chúng ta có thể thấy trên thế giới rất nhiều công trình văn hóa, nhà hát opera đã trở thành biểu tượng không chỉ của một điểm đến mà còn của một quốc gia, không chỉ nâng tầm điểm đến, tạo vị thế trên trường quốc tế cho quốc gia đó mà còn đem về doanh thu khổng lồ cho ngành du lịch của điểm đến. Cụ thể, chẳng hạn như nhà hát lớn quốc gia Bắc Kinh ra mắt năm 2007, trong kiểu dáng của viên ngọc trai khổng lồ, cũng từng vấp phải nhiều tranh cãi. Song giờ đây, mỗi năm, nhà hát tổ chức thành công đến 1.000 buổi biểu diễn thương mại, 1.000 buổi giáo dục nghệ thuật và thu hút khoảng 3 triệu lượt khách. Hay như nhà hát con sò, Opera Sydney, là kiệt tác của kiến trúc thế kỷ 20, biểu tượng kiến trúc nổi tiếng của thế giới cũng đón gần 11 triệu lượt du khách tới thăm mỗi năm. Đưa nó trở thành một biểu tượng mà hễ nhắc tới Sydney, từ nước Úc, người ta sẽ nghĩ ngay đến Opera Sydney trong hình dáng con sò. Không chỉ là những công trình thu hút du khách, mang về doanh thu khổng lồ, các nhà hát opera nổi tiếng trên thế giới, còn là những thánh đường nghệ thuật để các quốc gia đó trở thành niềm khát khao khẳng định dấu ấn và tên tuổi của những nghệ sĩ lớn trên thế giới. Hiện tại, Hà Nội đã có nhà hát lớn được người Pháp xây dựng 100 năm trước – nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc gia. Tuy nhiên, với sức chứa chỉ gần 900 người, nhà hát lớn không đáp ứng đủ nhu cầu, không đủ khả năng đón những lễ hội âm nhạc quốc tế lớn với quy mô, cần không gian nhà hát đủ sức chứa và trang bị âm thanh cách âm hiện đại. Rất nhiều những sự kiện hội nghị tầm vóc quốc tế Hà Nội đều không thể tổ chức do thiếu không gian. Vì thế cũng đã bỏ qua nhiều cơ hội để vươn tầm thế giới, khẳng định vị thế, tầm vóc thủ đô của một đất nước với bạn bè quốc tế. Hà Nội cần không gian nghệ thuật quy mô lớn hơn, nơi nghệ sĩ trong và ngoài nước giao lưu văn hóa, qua đó nâng tầm vị thế Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Từ những thiếu hụt nói trên, trong đời sống văn hóa và không gian nghệ thuật của Hà Nội, từ những khát khao nâng tầm vị thế của thủ đô ngàn năm văn hiến trên bản đồ điểm đến văn hóa nghệ thuật thế giới, việc kiến tạo một nhà hát opera mới hiện đại cho Hà Nội là vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó,